Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhâm kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em like Máy cắt nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam ở Trong video ngày hôm nay, ờ, công ty Factor Việt Nam xin gửi đến quý anh chị và các bạn Một dòng sản phẩm cải tiến mới của tháng 6 năm 2020 ở Dòng sản phẩm mang số hiệu Factor 77 của công ty Factor Việt Nam và đây là sự ờ, cải tiến kết hợp đặc biệt giữa dòng sản phẩm Factor 66 và Factor 88 là một à, dòng sản phẩm trong phân khúc tầm trung để anh em có thể là dễ dàng lựa chọn ờ, với đường kính lưỡi cắt được ờ, cải tiến mới hơn ờ, đó là lưỡi cắt sử dụng đường kính đó là 420 và thiết kế nắp chụp bảo vệ cứng cáp giúp che chắn cho anh em trong quá trình chúng ta làm việc về sản phẩm Factor 77 được thiết kế với tổng chiều dài đó là rơi vào tầm khoảng đó là 4m6 à, và với thiết kế bên ngoài vẫn được sơn hoàn toàn đó là sơn tĩnh điện với màu sơn đó là xanh ngọc lục bảo cả thân gầm và bệ mái là màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam và máy được thiết kế hai đầu máy với đầu thứ nhất là đầu ờ, cố định đầu thứ hai di chuyển để anh em có thể lấy kích thước cắt và được ờ, thiết kế cơ khí của máy cũng được ờ, cải tiến hơn nhiều so với các dòng sản phẩm 06S trên thị trường và dòng sản phẩm à, Factor 77 này được thiết kế với hệ thống là mặt bích thép à, đỡ nhôm được thiết kế rất là chắc chắn và được à, file CNC rất là chính xác để đảm bảo cho anh em khi chúng ta kẹp nhôm vào sẽ không bị tình trạng đó là kê nhôm. Và thép thì hoàn toàn đó là thép trắng nguyên tấm nha anh em. Và cả hai đầu máy thì đều được thiết kế đó là máng chuột DC để giúp anh em có thể là khắc phục được những cái tình trạng như là khi chúng ta cắt những cái DC mỏng nhỏ thì nó sẽ không có bị tình trạng đó là bị hút DC hay là bị ờ, lôi nhôm. Và trên máy được ờ, thiết kế hệ thống đó là ba bích tông kẹp ờ, phôi nhôm giữ cho thanh nhôm thật là chắc chắn trong quá trình chúng ta cắt. Và đây là bàn điều khiển. Bàn điều khiển thì được việt hóa hoàn toàn để anh em có thể là dễ dàng sử dụng và chúng ta có thể đó là thử ờ, vận hành ờ, dòng sản phẩm máy cắt nhôm Factor 77 này ờ, với từng góc cắt anh em có thể là cắt riêng biệt từng mỗi đầu máy và mỗi đầu máy thì đều có thể là chuyển về những cái góc khác 45 và 90 độ để chúng ta có thể sử dụng và máy chuyển gấp rất là nhẹ nhàng và êm ái không có bị tình trạng đó là bị uh, giật hay là rung lắc toàn bộ thân máy à, Thước thì vẫn là thước inox được nẹp nhôm à, Máy thì vẫn có kính lúp và đèn led để anh em có thể sử dụng trong ờ, môi trường thiếu ánh sáng Hoặc là khi mà trời mưa, trời tối thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được và thuốc thì nẹp nhôm để và si để anh em có thể là sử dụng về lâu về dài à, không bị phai mờ và trục ray di chuyển là ray đặc V32 à, đặt bề trên thân máy không ok à, không có tình trạng đó là bị cong võng đường ray bích tông của máy ở phía sau anh em có thể là quan sát thì bích tông của máy sẽ được ờ, thiết kế đó là những cái bích tông đúc đặc những cái bích tông cải tiến hoàn toàn theo dòng sản phẩm Factor 88 là những cái bích tông liền khói như thế này sẽ giúp anh em có thể là tăng cái độ ổn định cho máy và lượng hơi lượng khí sẽ được nạp đầy đủ hơn rất là nhiều ờ, so với những dòng sản phẩm ờ, sử dụng những cái loại bích tông khác và đây là can đựng dầu thì vẫn được làm bằng nhựa trong à, được ờ, giúp anh em có thể là kiểm tra được cái lượng dầu ra vào và tất nhiên nó vẫn sẽ được lọc rất là kỹ qua lần lọc ở phía bên trên hình chóp ở phía bên trên nắp đậy và ở phía dưới hình chóp nón và chúng ta có thể là tham quan ờ, một vòng về hệ thống tủ điện về hệ thống tủ điện của máy thì ờ, máy sẽ được ừ, thiết kế với mỗi đầu máy sẽ được thiết kế một ừ, ép tổng và một cục khởi riêng biệt à, tất nhiên máy sẽ có cục chống đạo pha cho anh em sử dụng hệ thống điện ba pha à, và bên đây thì còn được à, thiết kế thêm đây là bộ chuyển đổi nguồn 24V à, ờ, giúp chuyển toàn bộ nguồn điện về hiệu điện thế an toàn cho anh em trong quá trình làm việc và dây điện được thiết kế là dây điện loại đồng hoàn toàn 100% và khoan điện và khoan hơi thì sẽ được uh, tách biệt uh, riêng hoàn toàn để không có bị tình trạng đó là nhiễm điện nhiễm tư uh, và khoan hơi thì uh, các uh, đường ờ, dây dưới ống ờ, dây hơi được sẽ được ờ, bơm keo để không có bị tình trạng đó là xì hơi ra bên ngoài đây là một vòng của tủ điện anh em có thể là quan sát lại được thiết kế rất là đầy đủ cho anh em Và anh em nào muốn được ờ, vận hành dòng sản phẩm mới nhất của tháng 6 năm 2020 tại công ty Factor Việt Nam dòng sản phẩm Factor 77 thì hãy nhanh tay liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình 0787 291 188 gặp em Lai để được thông tin và hỗ trợ thêm à, và nếu anh em nào muốn ờ, được ờ, đến với tổng kho của công ty Factor thì hãy ghi nhớ hai trụ sở của công ty ở miền Bắc gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội ở miền Nam gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và anh em nhớ liên lạc với số điện thoại phía bên trên màn hình để được hỗ trợ tận tình anh em nha và đây là một vòng của tổng kho công ty Factor Việt Nam đầy đủ tất cả các dòng máy và anh em nào ờ, cần thì cứ ờ, alo hoặc là inbox cho em để ờ, em có thể là hỗ trợ anh em để chúng ta có thể là biết thêm các thông tin về các dòng sản phẩm lựa chọn cho mình được các dòng sản phẩm phù hợp về với nhà xưởng của mình phục vụ và đáp ứng công việc Xin cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với kênh video Máy Cắt Nhôm Factor trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.